Lolo xin chào các bạn quay trở lại kênh youtube của mình Ngày hôm nay thì phỏng vấn cố đi bộ hai con hot dành cho nữ Đó chính là Lilavo ở Na Dường 13 và khi Killian Goodwill Compact Chúng ta hãy cùng nhau xem xem mà với những người lạ lần đầu ngửi hai mùi hương này thì họ sẽ thích mùi hương nào hơn nhá à, Mình đang có hai cái mùi hương ờ, gọi là dành cho nữ mình Muốn xin cảm nhận các bạn thì mình đã xịt ra giấy cả hai mùi rồi à, vâng. à đây các bạn có thể cầm giấy các bạn ngửi xem Ở đây, xem đây. Xong tí nữa ờ, các bạn nào thích người ta lên dạo cũng được xem cảm nhận của các bạn như nào hai bạn đổi với nhau xem các bạn sẽ nếu mà cảm nhận ban đầu thì thích mùi hương nào hơn con này nồng cái to lên một chút để mình uh, lấy tư liệu ở ờ, cái mùi này với em thì nó sẽ hơi sắc một chút cái cả ừ. nó sẽ uh, hơi có cái hương uh, bên này thì hơi hương phấn à. bên này thì như em ngửi thì nó hơi có dạng như có quả hương ừ. nhưng em thì bản thân em thì thích nó vì là nó cảm giác nó khá là nhẹ nhàng Ờ. em thích cái mùi này hơn đúng không dạ vâng nhưng các bạn nam em thích mùi hơn nào em thì em cảm thấy thích mùi này hơn bởi vì là trong nó nó có mùi nhẹ hơn còn ừ. mùi này thì nó hơi uh, có, có một chút gì nó hơi ờ, đặc sắc quá à nó hơi phức tạp quá Đúng rồi, hơi phức tạp à, ok để mình xem đây mùi gì à đây là mùi của chai Killian đây ở đây là chai mà hai bạn thích Ai à, muốn test thử A13 không có à, test lên thử lên ra đấy mở ra mà xịt thử cổ luôn nhá ừ thử thoải mái xịt thoải mái Ờ, anh ờ. đang có hai cái mùi hương nữ ở đây anh muốn mùi nữ nhưng ừ. mà nam mà thì đánh giá mùi hương mình thấy vừa bạn kia cái bạn kia cái không ý là Ôi, nam nam đánh giá mùi hương nữ nó mới khách quan giờ anh ở ờ, đây ở đây anh đang có đây anh đã xịt ra giấy rồi ở đầu đầu giấy này đây là đây cứ mình cứ cầm giấy thử mình cứ cầm giấy mỗi bạn cầm một tờ đây là hai mùi khác nhau hai bạn đổi với nhau xem các bạn thích mùi hương nào hơn nếu như mà trên người chẳng may một kiểu một bạn nữ nào đấy xịt mùi hương này một trong hai mùi này thì bạn thích mùi hương nào hơn là mùi này mùi nào cái chả có mùi gì nhỉ mùi điếc chả ngửi gì luôn em thấy thì là mùi này Đấy, sao mình ngửi này nào thắc lắm Đó, sao mùi này chả ngửi mùi gì vậy đấy Chỉ mùi nó khả năng là hơi nhẹ, mùi nhẹ mùi thơm không ngửi em không ngửi thấy mùi gì luôn này nha đây đây đây đây nhẹ nhàng hơn anh xịt lại nhá anh xịt lại nhá rõ luôn rõ rõ là đấy kiểu mùi này có vẻ thì hơi, đây, mùi, mùi, A hơn anh ạ Đấy. mùi A hơn đấy hả là lý, lý do tại sao họ thích mùi A hơn kiểu em nó nhẹ nhàng hơn nó nhẹ nhàng hơn à nó không nồng Ồ, rồi ok ờ, đây là mùi hương mà các bạn chọn Charlie Lavo Anazer 13 rồi đấy, anh cảm ơn hai bạn nhá chỉ có thế thôi ờ, ờ mình đang có hai cái mùi hương của nữ thì mình xuân muốn xin cảm ơn các bạn mình đã xịt ra đầu giấy giấy rồi xem là các bạn sẽ thích mùi hương nào hơn các bạn đổi cho nhau để cho nó ngửi xem các bạn thích mùi hương nào hơn cái kia hơn cái nào nhưng mà cái này cái này vừa ngửi vào nó hơi nồng <laughs> ngửi lại ngửi lại cho nó chắc xịt nhiều sẽ dễ hắt hắt hơn nghe cho cho nam hay cho nữ nhỉ cho nữ đây là hai mùi cho nữ à, mình xin đánh giá cả bạn nam của bạn nữ thì cái này cái, cái mùi tao đang dùng ờ, em đang dùng mùi gì Victoria Secret cái mùi gì chẳng nhớ tên à thế à Cả hai bạn đều thích cái ờ, chữ G này đúng không? Ờ, không, mình thích cái này À, mình thích cái đấy ạ ờ, Lý do vì sao bạn thích cái mùi này? Nó dịu hơn ấy mình Nó dịu hơn Dịu với cả Những cái mùi nồng, mùi phấn Mùi nồng, nghĩa là cứ xịt mà nồng quá mình ngay hát hơi À thế à? Kiểu thời tiết, cái bệnh của mình À rồi, nhẹ nhàng hơn. rồi mình cảm ơn à, Đây là mùi mà bạn chọn là Liabona G13 Còn một cái mùi bạn nữ này chọn là chai uh, Killian Good Girl Rồi mình cảm ơn hai bạn nhé Vâng, cảm ơn Mình đang có hai mùi của nữ ở đây Thì mình muốn xin cảm nhận các bạn là Xem các bạn thích mùi hương nào hơn Mình đã xịt ra đầu tờ giấy rồi Các bạn có thể cầm ngửi Các bạn nữ bạn thích em thích mùi nào hương nào hơn Em thích mùi đấy hơn à Cái lý do sao em thích mùi hương này hơn Nó nhẹ nhàng Nó nhẹ nhàng hơn so với mùi này vâng, Ừ Mùi này em thấy nó Mùi này nhẹ nhàng hơn này Mùi này nó Mùi hơi hoa quả đúng không ạ? Ừ, nó là đào vâng. Đào với mận Nó ngọt Là có khi là nghiêng, lại nghiêng nữ hơn con này thoang thoảng hơn này cái này ừ. là còn tùy vào nhiệt độ có thể chai này em mua đúng không ờ chai này em mua rồi anh cảm ơn nhá ờ, đây là mùi của em này còn vâng. đây là mùi của bạn nữ bạn nữ muốn thi xì thử không thôi ạ à. rồi anh cảm ơn nhá cảm ơn hai bạn và mình muốn xin cảm nhận các bạn mình đã xịt ra đầu tờ giấy rồi các bạn có thể cầm tờ giấy các bạn ngửi ở đầu tờ này. xem là các, các bạn sẽ thích mùi hương nào hơn hai bạn đổi với nhau cũng được xem là các bạn thích mùi hương nào hơn thế á chai đấy là chai ờ, không cái mùi này nó thế đấy nó nhẹ nhẹ như như vậy đây là chữ G phải anh? Ừ, đấy là chữ G, đây là chữ A Các bạn đã thích mùi cái mùi nào hơn? Em nghĩ là em ờ, sẽ thích mùi A hơn Mùi A hơn à? Lý do vì sao? Nhưng mà đây là nữ Đây là của nữ Của nữ đúng không ạ? Ừ không biết nhưng mà em cái ngửi cái mùi này cảm giác như là Mùi nào cảm thấy mình dễ chịu và mình thích hơn cái mùi A này cảm giác ờ, em ờ, người mùi này em cảm giác là ờ, rất là dễ chịu thoải mái và kiểu cuốn ừ cuốn ồ ừ, rồi ok thế các bạn nữ sau dùng mùi này nhá <laughs> đấy về về sau dùng mùi đấy thế em thích mùi nào không em thích mùi này hơn chữ g hơn nhỉ lý do vì sao em thích mùi này hơn ừ em mùi này nó rõ rệt nó à, đây đây là mùi của bạn nữ thích là chai Killian này còn cái bạn nam thích là mùi của Another 13 một chai khá là hot rồi anh cảm ơn hai bạn nhá. Rồi, ok anh cảm ơn. Ok là vừa rồi thì mình đã đi quay phỏng vấn khá là lâu rồi và thực sự thì kết quả nó vẫn là hòa các bạn ạ. Quan trọng là bạn thích một cái mùi hiện diện rõ ràng như là Good Girl Gourmet của Kilian, một chút trái cây hay là bạn thích mùi của Another 13. Đó là lựa chọn của bạn. Mình nghĩ rằng là cả hai mùi này đều được mọi người thích. Còn bạn thì sao? Bạn sẽ sử dụng mùi hương nào cho người yêu mình hay là sử dụng cho bản thân nếu như bạn là bạn nữ? Và đừng quên việc like, share, ấn nút chuông theo dõi nhận được những cái video mới hơn nhé Còn bây giờ xin chào hẹn lại, bye